Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là chuyên mục sức khỏe mỗi ngày của gia đình nhà mình à, Các mẹ bỉm sữa đang nuôi con nhỏ, ai cũng sẽ hiểu được cảm giác con hơi một chút là sốt, ốm, chảy nước mũi, biếng ăn đúng không mọi người? Đây là vấn đề băn khoăn của rất nhiều các bậc cha mẹ Hôm nay Nhung sẽ chia sẻ cùng mọi người cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe mỗi ngày của gia đình nhà Nhung đang sử dụng Đó là hồng sâm 100% viên bột hòa tan giúp cải thiện hệ miễn dịch tuần hoàn máu hỗ trợ bổ sung trí nhớ, tăng cường sức đề kháng, chống oxy hóa, ăn ngon, ngủ tốt. Thứ hai đó là hemohim, thành phần thảo dược được chứng nhận là thực phẩm chức năng có tác dụng cải thiện hệ miễn dịch, tuần hoàn máu, bảo vệ tế bào, ngăn ngừa mầm bệnh, giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ tốt, năng động hơn. Cách sử dụng thì Nhung sẽ lấy một ly nước ấm và cho một chút mật ong hoặc là một chút đường để tạo vị ngọt cho bé dễ sử dụng và Nhung sẽ hòa một gói hồng sâm hòa tan cùng với một gói hemohim khuấy đều và chia đều ra hai ly cho bé sử dụng một ngày thì Nhung cho bé sử dụng hai lần buổi sáng là sau khi ăn sáng trước khi đi học Nhung sẽ cho bé uống và tối thì sau khi ăn tối và trước khi đi ngủ Nhung sẽ cho bé uống một lần nữa để giúp cho bé là hồi phục sức khỏe sau một ngày hoạt động nhé. Mọi người hãy cùng Nhung chăm sóc sức khỏe gia đình nhà mình bằng thực phẩm chức năng.